dài chinh chiến từng lũy che buồn phiền tôi có người vương ngoan đẹp như trăng mười sáu cưới rồi đành xa nhau dễ mấy ai vui em nhìn theo bằng nước mắt chia vui tôi mảnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ này anh lính chiến người bạn pháo binh mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đàn pháo rơi thật buồn anh rót cho khéo nhé kéo lầm vào nhà tôi nhà vô thiên lý có người tôi thương nhưng rồi người trai anh hùng ấy đã chết hiên ngang dưới bóng cờ chuông đổ ban chiều ngồi vĩnh biệt tiến anh ra khỏi cổng nhà thơ hoa trắng thôi cài lên áo kia cài lên nắp áo quan tài hoa trắng thôi cài trên áo tím nỗi buồn ôi kỷ niệm bạn đầu xe tăng đã khuất em đời chuồng nhà thơ khóc tiếng người ngắm thu chiều nay áo tím bơ vơ thương cành hoa trắng trên mộ người hoa màu tím chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim có người gọn gái xuân vời vợi tóc còn ngắt ngắt chưa đầy vui ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím chiều chiều lên những đôi chinh chiến nhìn xa xa ôi lấy chồng chiến binh lấy chồng thời chiến tranh mấy người đi trở lại giờ khi mình đi mãi giờ khi mình không về thì thương người vợ bé bóng chiều quê nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi thương nhiều năm qua rồi tôi là người lính chiến quên thân mình giữ lòng quên những chiều rừng hành quân thương về người em gái chờ mãi tôi chưa lần về nàng yêu loài hoa tên là thiên lý nên lấy phải chồng đi xa nhưng trước hiên nhà tranh có dàn hoa màu trắng em cười nói xinh xinh đêm nay bước chân tôi trở về làng xưa sao lấp lánh em bây giờ có còn ôm mẹ già vui an như ngày xưa chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi thương